khi mỗi sớm mai thức giấc thấy em kề bên nhưng lúc em cười là lúc tim như ngừng đập trái đất như ngừng quay thế giới như ngừng xoay không gian thời gian cũng như ngừng đông người còn gái vẫn mỏi dặn có. gian lao ở phía trước em vẫn mỉm cười gian khó dù có ra sao đứng lên khi gục ngã ta đã biết làm tất cả là vì nhau giờ ta đã biết làm tất cả là vì nhau cảm ơn người con gái đã tích bước anh đi dù mọi gian khó phía trước em chẳng lo ngại anh biết bây giờ điều bản thân cần làm là cố gắng thay đổi để em nhận thấy là vì em quan trọng thế nào cảm ơn vì tất cả đã bước đến bên nhau để ta nhìn thấy yêu thương đã chưa đau xa nếu có vấp ngã trên đường